Đầu tiên, một lớn lý thuyết. Với phần một nhỏ, ta sẽ làm quen với khái niệm về độ rời. Về độ rời. Trước khi thầy đưa ra khái niệm cho các em, thì thầy cho chúng ta bắt đầu đi vào thí nghiệm của bài ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Thầy có một quãng đường đi từ Hà Nội về Hưng Yên. Một chiếc xe ô tô xuất phát tại Hà Nội. Ban đầu tại thời điểm T1, tại thời điểm T1 bất kỳ, ở đây thầy có thể nói là 7 giờ sáng hoặc là 10 giờ trưa tùy thời điểm nào cũng được nhé thầy giả sử tại thời điểm T1 chiếc xe ô tô này đang ở Hà Nội như vậy chiếc xe ô tô này bắt đầu chuyển động về Hưng Yên bắt đầu chuyển động về Hưng Yên xe ô tô đi trên cái cung đường này được chưa khi đến Hưng Yên thì lúc này là thời điểm T2 lúc này là thời điểm T2 lúc đó ta có một khái niệm đó là gì độ rời từ vị trí Hà Nội đến Hưng Yên trong khoảng thời gian delta t sẽ được tính bằng t2 trừ t1. t2 trừ t1 nhé. Và nếu thầy gọi cái vị trí tại Hà Nội là M1 còn vị trí tại Hưng Yên là M2. Lúc đó lúc đó M1 M2 vector chính là vector độ dài Ở đây các bạn chú ý một chút đó là trên slide thì thầy ghi delta t bằng t1 trừ t2 ở đây là nhầm nhọt một chút thôi, không vấn đề gì cả, em chú ý nhé. Ở đây khoảng thời gian đi từ Hà Nội về Hưng Yên của thầy sẽ được tính bằng t2 trừ t1, được chưa? Và nếu như thầy gọi, thầy gọi M1 là vị trí ban đầu của chiếc xe ô tô tại Hà Nội thì M2 sẽ là vị trí sau đó của chiếc xe ô tô tại Hưng Yên. Lúc đó thầy có một cái kết luận rất hay, đó là vector M1, M2 được gọi là vector độ rời. Được chưa các em? Chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Bây giờ thầy xét trên một chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng có nghĩa là cái quỹ đạo của thầy, quỹ đạo cho xe ô tô đi là đường thẳng. Thì có gì đặc biệt ở đây? Chúng ta cùng nhìn lên đây nhé. Thế giả sử ở đây thầy có một chuyển động thẳng, một cái thước đo, một trục OX. Buổi trước ta làm quen rồi. Khi mà chất điểm chuyển động trên một đường thẳng thì ta sẽ gắn với một trục còn chuyển động cong ta gắn với hai trục OG thầy chọn hệ trục OX gốc O gốc O của hệ trục tọa độ OX trùng với mốc không của thước này bây giờ thầy sẽ cho một chú kiến chú kiến bắt đầu xuất phát từ thời điểm T1 bắt đầu xuất phát từ thời điểm T1 lúc này đang ở 3 giờ mốc thời gian là 3 giờ và bắt đầu xuất phát ở vị trí số 2 trên thước đo này nhé bắt đầu çok geniş. Check out.